Đây là một video cũ của mình được quay vào tháng 4 năm 2021 trong chiến thuật Cần Giờ Vũng Tàu. Ngày mình ít quay video nên không có video đầy đủ về chuyến đi này, chỉ có một đoạn ngắn đường Trường Xác và chuyến phà vượt biển tới Vũng Tàu. Để đi Vũng Tàu từ Sài Gòn qua Cần Giờ, từ trung tâm Sài Gòn các bạn đi theo Google Maps tới phà Bình Khánh. Sau khi qua phà là đường Trường Xác huyện Cần Giờ, đường đường sắt có bắn tốc độ và giới hạn là 60 km/h nên các bạn chú ý các bạn chạy map khoảng 43 km là tới bến phà Tân Xuất đường tới bến phà Tân Xuất dài 70 đến 75 km và mất khoảng 2 giờ